아이고, 어, 야리 더구야. 조금만. 오, 저도. 오, 마야. 마야. Bao banana ấy à Nè thật trơn này Hòa ơi Mà Lệ nhảy ta ơi Trời thật lá cam mến à O rồi lấy ai đó các bạn sao ơn